Mến chào các bạn đã quay trở lại với YouTube của Viettech 88. Ngày hôm nay Viettech 88 xin chia sẻ với các bạn một số lưu ý khi lựa chọn mua một laptop chuẩn không cần chỉnh. Các bạn thân mến, khi bạn có ý định mua sắm cho mình một chiếc laptop, đồng nghĩa là bạn cần chuẩn bị kinh nghiệm cơ bản khi chọn mua. Vậy thì video này sẽ giúp bạn tham khảo một số lưu ý khi chọn cho mua cho mình một chiếc laptop bao gồm từ nhu cầu sử dụng này, ngân sách này, cấu hình máy vân vân và mây mây. Hãy cùng theo dõi video nhé. Đầu tiên, bạn cần lưu ý là nhu cầu sử dụng. Đừng vội mua một chiếc laptop với giá quá rẻ hoặc quá cao. Bạn nên xác định rõ nhu cầu của mình thực sự là mua laptop để học tập này, hoặc làm việc này, chơi game hay đơn giản chỉ là cần một chiếc laptop có khả năng lướt web là đủ. Dựa vào nhu cầu thực tế, chúng ta có thể chia thành một số loại như sau. Đối với người sử dụng laptop cơ bản, với nhu cầu này, bạn nên chọn một chiếc laptop có cấu hình không cần cao lắm, vừa tiết kiệm chi phí lại vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng của bạn, không quá dư thừa. Đối tượng thứ hai đó là những người sử dụng laptop để chơi game. Nếu bạn chơi game mà những game đó có đồ họa cao ví dụ như FIFA, uh, Liên minh huyền thoại hay một số game uh, có đồ họa cao khác thì bạn nên mua những chiếc laptop có cấu hình cao uh, giúp cho bạn uh, khi mà chơi game ấy máy sẽ chạy mượt mà uh, không bị tình trạng uh, giật lag khi mà chạy máy và đối tượng đối tượng nhu cầu thứ ba đó là khi mà bạn sử dụng máy để thiết kế đồ họa hoặc là bạn là lập trình viên thì đặc biệt với những cái uh, nhu cầu về thiết kế đồ họa và lập trình viên thì bạn cần phải trang bị một chiếc laptop với nhu cầu cực kỳ mạnh mẽ từ CPU này, RAM này, cộng thêm cả màn hình nữa. Lý do là bạn cần phải chọn laptop có cấu hành cao như vậy bởi vì thường là các ứng dụng, và các phần mềm và công cụ sử dụng cho việc à, thiết kế đồ họa và lập trình ấy có yêu cầu à, khá là cao, có nghĩa là phần mềm này khá là nặng và yêu cầu xử lý rất là cao. Đó là với nhu cầu sử dụng lưu ý thứ hai đó là khả năng chi trả của các bạn như thế nào với những người dùng phổ thông thì à, một chiếc laptop có giá từ 7 đến 10 triệu là bạn có thể sử dụng đủ lướt web sử dụng các ứng dụng văn phòng office uh, word excel hoặc có thể là làm photoshop nhẹ được rồi và đặc biệt hơn nếu mà bạn là uh, à, có uh, khả năng chi trả cao hơn 10 triệu thì Ờ, việc mà bạn lựa chọn những chiếc máy laptop để chơi game cũng như thiết kế đồ họa là hoàn toàn có thể uh, chấp nhận được và sẽ dạ, phù hợp với bạn với mức chi trả của bạn về lưu ý thứ ba đó là về phần cứng của máy phần cứng phù hợp với nhu cầu sử dụng để đánh giá một chiếc máy laptop mạnh hay yếu ấy, thì phần cứng chính là yếu tố quyết định đến hiệu suất hoạt động của máy đầu tiên chúng ta có thể quan tâm đến đó là màn hình của máy màn hình là thứ đầu tiên chúng ta nhìn thấy và màn hình ờ, sẽ lựa chọn ví dụ như màn hình HD Full HD hoặc là một số cái kích thước màn hình ví dụ như là 10 inch, 12.5 inch, 13.3 inch, 14 inch lớn hơn nữa thì là 15.6 và 17 inch đấy thì là tùy nhu cầu bạn sẽ lựa chọn những chiếc laptop với kích thước màn hình khác nhau Phần cứng tiếp theo đó là bộ vi xử lý CPU. Thì với những người sử dụng thông thường có thể sử dụng chip Core i3, à, i5. Còn lại những những người mà chơi game hoặc lập trình đồ họa thì cần những chip CPU có uh, i5, i7 hoặc i9 mạnh rất là mạnh để đảm bảo ờ, công việc. Tiếp theo đó là phần cứng đó là về RAM bây giờ hầu như các máy tính laptop bây giờ chủ yếu là sẽ sử dụng RAM từ 4GB trở lên trước đó thì là 2GB nhưng mà bây giờ thì phải từ 4GB trở lên rồi 4GB thì các bạn sử dụng cơ bản ví dụ như Office này rồi thì những các ờ, lướt web thứ thì là có thể đảm bảo được rồi và nếu mà bạn nhu cầu cao hơn chơi game thiết kế đồ họa uh, xử lý những tác vụ nặng hơn thì cần phải có RAM 8GB trở lên lưu ý là phải 8GB trở lên mới đáp ứng được và cao hơn nữa thì là 16 hoặc là 32 GB tùy bạn có thể sử dụng ờ, với cái dung lượng RAM như nào và đáp ứng được công việc của bạn phần cứng nữa là về các đồ họa các đồ họa thì những người sử dụng thông thường không cần phải đến các đồ họa rời có các on các đồ họa on là được rồi còn nếu chơi game thiết kế đồ họa thì bạn chắc chắn phải sử dụng các đồ họa rời thì mới đáp ứng được cái nhu cầu của bạn đó là về chơi game và thiết kế đồ họa thì là uh, về phần cứng nữa nó là dung lượng pin pin hiện nay thì là laptop sử dụng từ 2 đến 5 tiếng là quá ngon laptop sử dụng trên 2 tiếng pin là đã đảm bảo cho công việc của bạn rồi còn lại nhiều khi là bạn sử dụng một chiếc MacBook Air có thể lên đến 7-8 tiếng hoặc là trên 10 tiếng đó là là những uh, hệ điều hành với lại những cái uh, pin mà có dung lượng cực kỳ tốt đó ngoài ra thì bạn có thể quan tâm thêm những cái uh, những cái bên ngoài của máy tính laptop như là bàn phím này có độ này như nào có tốt không này rồi thì những cái uh, uh, cổng kết nối của máy có đảm bảo đầy đủ với nhu cầu của bạn không ví dụ như là USB này rồi cổng uh, uh, cổng tai nghe 3.5 đấy bạn sử dụng bạn cần tai nghe không đấy và thêm nữa là những cái ừ, giao tiếp ví dụ như là à, kết nối mạng này uh, ờ, HDMI này rồi thì uh, cổng uh, ờ, USB có nhiều cần cần nhiều cổng USB không hiện tại bây giờ những cái máy đời mới sẽ sử dụng uh, chuẩn Type C hoặc là uh, mini DisplayPort ấy, thì bạn nếu mà cần giao tiếp chuyển đổi dữ liệu đi ra ngoài À, những màn hình hoặc là trình chiếu thì bạn cần theo có thêm những cái cổng kết chuyển đổi để à, có thể trình chiếu ra bên ngoài thì đó là một số những cái lưu ý khi lựa chọn laptop mà bạn cần à, có được về cơ bản để lựa chọn cho mình một chiếc laptop khi mà bạn có ý định mua thì Viettech cấp 8 đã chia sẻ cho các bạn ngày hôm nay hãy theo dõi thêm những video khác của Viettech 88 để biết được những cái thủ thuật cũng như là những chia sẻ về kinh nghiệm sử dụng máy và chia sẻ về những cái máy có cấu hình tốt giá thành hợp lý đừng quên like share à, video này cộng thêm đăng ký kênh Viettech 88 để theo dõi nhiều hơn video nhé Cảm ơn các bạn Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau Xin chào